Xin chào tất cả các bạn, hôm nay ờ, tôi ờ, sẽ dạy tiếp các bạn phần mềm Trombone 21 là cái phần mềm mà tạo phim hoạt hình Hiện nay thì có rất, rất nhiều cái cách mà chúng ta kiếm tiền trên kênh youtube Thì uh, nó vô vàn cái xu hướng kiếm tiền khác nhau Người thì đọc truyện, người thì làm phim Mà phim cũ của các uh, nơi thì chắc là chúng ta không thể đua được với các kênh nổi tiếng Đấy thế thì chúng ta chỉ bằng cách là chúng ta sẽ tạo những bộ phim hoạt hình theo ý tưởng của các bạn và các bạn sẽ uh, tạo ra các kênh riêng của các bạn thế thì hôm nay tôi chỉ dạy các bạn cái cách mà chúng ta có công cụ để chúng ta có thể làm làm được cái phần mềm riêng cho ý thích của mình thì trước tiên vào Tombom Harmony thì chúng ta sẽ tạo một cái nhân vật nhưng mà một nhân vật đó thì tôi khuyên các bạn là vì nhân vật hoạt hình chúng ta có thể sáng tạo vô vàn ý tưởng các bạn có thể sử dụng cái phần mềm uh, tạo hình ảnh 2D raw ở đây Đấy. Uh, chúng ta tạo đây thì đây là một cái phần mềm mà của nước ngoài Đó. vậy thì chúng ta sẽ sẽ sẽ lấy các nhân vật ở trong đây để chúng ta Ờ, vẽ modify nó đi chúng ta có thể uh, chọn những cái nhân vật mà chúng ta cảm thấy có thể vẽ được uh, ví dụ như là cái người này thì chúng ta thay đổi cái mũi cho nó đi sau trước khi thay đổi thì các bạn nhìn biểu tượng ở đây ấy, các bạn nhớ là đao cái phần người người về Đấy. các bạn có thể tạo các mũi khác nhau Đấy, chứ không để cái mũi kia nữa đúng không Đấy mỗi cái nhiệm vụ khác nhau để chúng ta tạo các nhân vật ví dụ đây là một cái nhân vật trông rất là vừa mang tính chất ma quái vân vân thì chúng ta có thể lựa chọn cái nhân vật nào đó để chúng ta ở cái nút này của các bạn nhé là các bạn nhớ là đấy là những cái cách biến đổi thay thế các nhân vật à, nhân vật hoạt hình chẳng hạn à, nhân vật như cô ca sĩ à. Đấy. À. chúng ta chọn lấy một người để chúng ta có thể à. cô này nghe có vậy, các bạn có thể chúng ta có thể uh, chọn tôi chọn cho đẹp nhé rồi ờ, tôi chọn tôi chọn mắt của cô ta cực là hơn từ rượu đây chẳng hạn đây cũng là một cái mà chúng ta có thể chọn lựa vào đây đúng không thì các bạn ờ, có thể thay đổi như là quần áo váy váy chúng ta có thể chọn cái này chọn cái này đi cho nó hoành tráng đúng không rồi chúng ta chọn cái này nhé chỗ này đi sau hoặc là này rất nhiều cái đúng không và nó có rất nhiều thứ để chúng ta có thể lựa chọn nhân vật sau đó chúng ta modify tạo nó thành các nhân vật hoàn hình trong cái bộ phim của chúng ta Đấy. tôi tìm thêm là có cái nhân vật nào chân nó thẳng thì chúng ta vẽ nó tốt hơn đấy là một cái phần mềm mà các bạn thấy là chúng ta lười làm những cái concept đúng không đấy, chúng ta có thể lựa chọn rồi chúng ta chọn mặt thì chúng ta chọn cái mặt nhỏ bên kẹo đó tóc tóc thì tôi chọn tóc này ở đây nhé tôi có thể chọn tóc này đúng không ok nha thôi cái này cũng được rồi, ờ, để không làm mất công các bạn phải đợi tôi chọn nút ghi vào để trên desktop Tombo. rồi bây giờ tôi sẽ chọn lựa chọn cái thư mục và nó tạo bài một rồi, chọn ghi vào không ghi vào đấy thì các bạn bật chương trình thông tomball lên các bạn bật lên thì à, giao diện nó đã được đây này đây là trombom 21 à, các bạn tạo là bài 1 hay là lesson one vì phần mềm này thì nó là mềm dẻo cực kỳ luôn nó không giống như cái phần mềm animator animator thì cái mặt lúc nào nó cũng nghiêng về phía trước Đó. bây giờ các bạn sẽ sử dụng như sau các bạn vào import các bạn chọn ảnh Đó, các bạn chọn ảnh tay thứ này và nhấp ok thì chúng ta nhìn thấy là sau khi nhập ảnh thì hình ảnh chưa hiện lên chúng ta chú ý cái nút bóng điện ở đây chính là nút để cho chúng ta nhìn thấy đó và chúng ta vẽ theo đó, các bạn thấy chưa đó. tất nhiên là cái hình ảnh mà chúng ta ghi vào kia nó không được nét tôi có thể chọn một cái con khác con từ tôi xóa con này đi cho con khác vào cho con này rồi cho con này cũng được chúng ta cố gắng là vẽ nó giống sau đó thì và tôi nhớ là ở trong cái phần nền mềm này cái lúc mình ghi mình ghi chỗ nó có option không không có option thì thôi thì chúng ta sẽ đành phải chấp nhận lấy lúc nó ghi vào nó không được nét lắm đúng không rồi ta chỉ cần lấy những mấy cái mà để chúng ta làm concept thôi thế thì uh, đây là một tôi giới thiệu qua phần mềm Thomom 21 thì các bạn chú ý là đây là phần công cụ để cho chúng ta có thể sử dụng tất cả những các công cụ ví dụ như công cụ select select contour là select theo những cái đường cong rồi các nút như là vertex vân vân tiếp theo là công cụ cắt là cho chúng ta cắt đi những cái phần mà chúng ta không thích phần uh, à, contour editor để cho các bạn chỉnh sửa các đường cong của nhân vật pmc editor để sửa những cái mà nét bút chỉ small editor để cho chúng ta có thể chỉnh sửa các uh, vị trí editor trên nút cho nó mượt hơn perfect text là cho chúng ta chỉnh sửa phối cảnh envelope là chúng ta biến đổi đi thì ở đây có rất là nhiều công cụ công cụ tiếp theo là công cụ brush là công cụ chổi lông pencil brush là công cụ uh, dùng để chúng ta chỉnh sửa các nét chổi ngoài ra chúng ta còn có các công cụ như là pencil bút chì stem là con dấu Đấy, con tẩy eraser tẩy rồi các công cụ như là ZM rồi vẽ hình chữ nhật ellipse line Polyline phần công cụ tiếp theo là công cụ sơn paint in paint unpaint repaint unpaint stroke và còn rất nhiều thứ để chúng ta làm rồi tiếp tục ấn nút space các bạn thử nhá ở đây tôi ờ, tôi mô tả các bạn thấy là chúng ta có nút nhạc Ờ, để khi mô tả này thì tôi muốn là để cho nó có nét bút của chúng ta nó nhỏ lại chúng ta có thể viết viết lên đây tôi viết trong phiếu tắt lên đây nhé ờ, cộng với màu nét và chúng ta có thể là chuyển đến là di chuyển phòng di chuyển màn hình hay người ta gọi là pan đó. thì cái này là chúng ta thấy là như này à. đó rồi các công cụ như là zoom in zoom out zoom in thì chúng ta bằng là zoom in là phóng to thu nhỏ nhé thứ số 1 bằng zoom out Đấy, là lớp chú ý à, tất cả các bạn chú ý là những cái này là cơ bản rồi chúng ta ghi control cộng os thì chúng ta bằng là rotate screen Đó. đây là những cái phím cơ bản để các bạn có thể thao tác được ngoài ra thì trước khi vào thì chúng ta có thể chọn shortcut các bạn chọn shortcut shortcut đây chúng ta có thể chọn bất kỳ những cái nút nào mà chúng ta cần chúng ta có thể thay đổi hoặc là các bạn học các shortcut ở bên trong đây cho nhanh đó nốt view vân vân rất nhiều rồi chúng ta có thể vào tham chiếu ở đây thì các bạn thấy là phần gen rồi tổng quan thì các bạn có thể chọn thế là chúng ta sẽ 3 giây hay 3 phút 2 phút thì nó sẽ ghi một lần à, rồi tiếp tục chúng ta chọn à, chọn render thì chúng ta chọn là enable graphic card acceleration enable graphic card acceleration oscillate cái này là để tăng tốc nhé tăng tốc rồi phần tiếp theo phần nốt view nốt view thì, thì đây là sâu nốt view ra cho chúng ta sau này tôi sẽ dạy các bài tiếp theo khác cơ deform deform thì chúng ta sẽ chọn à, cho nó hiện lên là cái nốt nó sẽ có ờ, tác dụng vào trong cái phần deform như thế này còn đây thì chúng ta luôn luôn để nguyên như vậy chúng ta uh, ok đó đây là những cái phần mà quan trọng để chúng ta có thể di chuyển di chuyển và vâng. bây giờ tôi sẽ chuyển nói thêm à, trong phần live time timeline của chúng ta thì có rất là nhiều layer được xếp chồng lên nhau à, cái này nó làm chúng ta có thể vẽ nhanh hơn ở trong các phần mềm khác là chúng ta phải sử dụng Photoshop nhưng ở đây thì chúng ta không cần sử dụng Photoshop chúng ta có thể vẽ trực tiếp lên cái phần mềm này Đó. thì uh, các lớp sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao tương đương là ở trong ra ngoài từ bên trong màn hình ra bên ngoài còn đây là công cụ cụ tool property thì cái phần này là phần các công cụ thuộc tính bảng thuộc tính chúng ta cần cái gì thì khi nhấp vào nó sẽ tự thay đổi đó, nó sẽ tự thay đổi bên kia Đó. chúng ta thấy là nó sẽ tự thay đổi vân vân để chúng ta có thể làm những cái cây vân vân à, đây là một cây đây là một cây vân vân đấy là những cái mà chúng ta có thể thấy là cái, cái chổi của chúng ta như vậy đúng không rồi chúng ta có thể chọn các công cụ như là chữ vân vân để chúng ta có thể làm còn bên này là thành ngũ tính bên này là phần thư viện các bạn chú nhé thư viện ở đây thì bao gồm là những phần mà chúng ta đã tạo ra và cho nó vào đây Đó, tạo ra cho vào đây thế thì uh, ờ, đã làm đến đâu thì tôi sẽ giới thiệu đấy trước tiên là tôi sẽ dạy các bạn cách vẽ một đối tượng và đối tượng thế để làm tôi xóa cái này đi tôi xóa cái cái bảng này đi vì lúc nãy là tôi xóa lên trên này bây giờ tôi sẽ nhập lại tôi xóa cái anh này đi import ta bật nút này lên nhé bây giờ trên màn hình của chúng ta là ta chọn drawing là dùng để vẽ ta chưa có gì cả ta chọn một nút này ta chọn một cái uh, lớp vẽ à, chúng ta uh, gọi lớp vẽ này là con người sau khi vẽ con người rồi thì các bạn thấy nó đã hiện lên cho chúng ta để chúng ta vẽ chi tiết lên trên này vẽ chi tiết lên trên này thế mà để lúc này thì tôi sẽ phân tích ra tôi sẽ chọn nhiều cái lớp người khác nhau à, các bạn chọn nhé Đó, ờ, ta sẽ chọn này tôi chọn tóc tóc sau tóc phía sau tóc trước Đó. À, tóc trước này thân ta có thể cho là cổ cũng được cổ thân thân đi gọi là body đấy rồi mặt face face là mặt nhá chúng ta đủ các bộ phận nó ra ta gõ đủ các bộ phận ra thì các bạn thấy là mỗi một lần ta gõ các bộ phận đủ ra nó như này rồi chúng ta thấy là body thân này rồi đến uh, miệng mỗi rồi à, rồi tiếp tục là chúng ta có vai ờ, cẳng tay cánh tay đã tận tay Đấy. bàn tay đùi chân bàn chân đó trong phần body chúng ta có váy thì chúng ta chỉ cần làm như thế sau đó tí nữa là một bên kia thì chúng ta sẽ copy tức là cái người của chúng ta chia làm đôi bây giờ chúng ta sẽ copy nó ra làm đôi đó, thì lát nữa chúng ta làm đến đâu ta sẽ copy đến đấy ta tạm thời để như này bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái váy trước à, váy nha thì các bạn chú ý cho tôi vẽ cái nào thì chúng ta sẽ nhấp ba phím uh, ờ, shift off và Enter đó. thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái frame mới à, lát nữa chúng ta sẽ tăng cái frame này lên đến đây thì chúng ta có thể ấn F5 à, F5 là cái frame F5 nhé chúng ta chọn F5 rồi ở chúng ta sẽ vẽ cái váy trước để vẽ váy thì tôi chọn công cụ có tên là Line Tool rồi. Ờ, trong cái Line Tool này thì tôi sẽ chọn uh, chúng ta chọn Slab là để nó hút dính đối tượng vào nó không bị hở ta chọn Pencil Đó. Pencil chúng ta có thể chọn cỡ số 2 cỡ số 2 cái bảng này chúng ta có thể tắt đi à, chúng ta chọn màu color màu sắc ở đây thì các bạn sẽ chọn cho tôi nút cộng ví dụ như là phần vector ta cộng thêm thì nó sẽ tạo một vector mới ta gọi là bảng váy thì chúng ta nhớ là bảng váy này ta sẽ nhấp vào đây để chúng ta chọn màu à, chúng ta có thể chọn màu cho nó chúng ta chọn màu màu xanh à, đây là một màu nhé chúng ta chọn ờ, solid chúng ta chọn cho nó một màu màu xanh Đó. xong rồi chúng ta khi chọn màu xanh rồi thì chúng ta cộng thêm màu vàng vàng chúng ta chọn màu vàng Đó. chọn màu cam tiếp theo chọn màu cam ta chọn như gì bây giờ chúng ta sẽ vẽ rồi các bạn nhìn thấy tôi phóng to này lên phóng to này lên thì cái màu này của chúng ta là nó màu nó hơi hơi đen chúng ta có thể chọn là à, các bạn các bạn chú ý nhá khi ta kéo thẳng cái này ta nhấn giữ cần trôn ta uốn nó lên Đó. mình trộn được bên này ta cũng vậy đúng không à, các bạn nhìn này à, ta thu nhỏ lại ta sửa lại này chưa có nhớ nha các bạn thấy là vẽ nó rất là đơn giản đúng không tiếp theo là chúng ta vẽ đặt cái váy này lên đây các bạn chú ý nhé, tôi đang vẽ ở đây đúng không đó, đây là cái vòng gọi là để mà vẽ cho cái lớp váy váy của ta layer váy này như quần áo gì đó chúng ta chọn thôi rồi. rồi chúng ta vẽ tiếp tục đó là ta vẽ xong cái váy bây giờ chúng ta sẽ tô các màu vàng ví dụ như là chúng ta để tô thì chúng ta chọn đây là cái phím chúng ta chọn cái phím tên tên thì chúng ta sẽ chọn cho nó màu vàng ở chỗ này nó hở chúng ta phóng to lên nó xem là cái vết này nó có kín không chúng ta dùng và chỉnh sửa lại lại cái lai cho nó vào đó bên này ta cũng vậy rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ từng cái bộ phận line trong này các bạn nhìn thấy chúng ta chọn phím à, ờ, đặt shortcut cho nó và chúng ta chọn nhanh ở đây chúng ta sẽ vẽ những cái phần sau đó chúng ta chọn chúng ta chọn cho nó một cái tên ở đây còn cái công cụ này chúng ta vào shortcut chúng ta chọn ờ, đánh đây là tên tool tên tool ta đặt vào đây là cái gì tôi đặt ở đây vào đây là kiếm v v đây rồi ok rồi à, ta sẽ chọn v à, từ từ đèo nhá các bạn thứ là có sắp cấp tên tool tên tool đó thì à, tôi đã chọn được rồi Toto tô tương tự đây thế đúng không các bạn tôi nhỏ lại bóng ta lên hoặc là chúng ta không cần nó ở cái này chúng ta có thể dùng tên còn cái này chúng ta quét rồi ta cho nó nhỏ lại cái này đó ta cho nhỏ lại cho bốn ta cho lên như thế xong rồi ta cho 烦了。 chúng ta sẽ cho to vào lên các bạn thấy là cứ hai phút nó lại ghi vào tự động ghi vào bây chỗ này là sau đó thì chúng ta bật cái à, bảng color lên chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta có các màu vàng tô điểm cho nhân vật thôi có một cái giải xanh này các bạn chúng ta vẽ là như thế đó còn chỗ này chỗ này chúng ta cho thêm một vài cái màu khác là cộng vào đây uh, các bạn chọn tôm ờ, cái màu xanh này Rồi. cái này chúng ta vẽ cái hình này bên này chúng ta vẽ họa tiết rồi thì những phần đây phần đây thì các bạn vẽ cho nó màu cam vẽ màu cam à. ta vẽ xong nhân vật và xong thì chúng ta có thể uh, ờ, rigging cho nó chuyển động đúng không Đấy, thì đây là tôi đang dạy các bạn vẽ từng bộ phận ý ta thay màu với viền áo đi à, chúng ta có thể các bạn chú ý là turbo memory nó tạo thành vector cho nên là rất là nét các bạn nhé nó không gà sau này khi mà chúng ta render ra thì nó rất là nét rất là nét đó giờ chúng ta tô vào đây đó chắc chỗ này bị hở hở chỗ nào đó thì các bạn phóng to lên các bạn thấy là xem nó bị hở như thế nào không những trò nó trên cái phần này đây đó đại khái là cái cái đấy nó như vậy đúng không rồi ta sẽ chọn cái là chọn váy xanh cái phần quần xanh bây giờ chúng ta sẽ vẽ phần tiếp theo là tôi vẽ phần mặt phần mặt đây là vẽ chúng ta vẽ phần mặt chúng ta chọn màu cho khuôn mặt chọn màu chọn màu quay chỗ này nhé chỗ này chúng ta chọn màu Vâng. ở đây thì các bạn các bạn dùng công cụ live tool để chúng ta vẽ ta chìa ra tóc sau đó chúng ta đổ khuôn mặt này chúng ta đổ khuôn mặt bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái tóc tóc chúng ta chọn tóc tóc trước tóc trước thì chúng ta cho tóc cái ờ, màu của tóc chọn màu hơi đen này đây tôi gọi là tóc trước theo tờ zikking thì nó mới dễ được các bạn nhé tập trung nhiều ờ, đến lượt mà tôi phải export đằng sau nó phải có hai loại tóc lần trước lần sau thì nó mới nó mới dễ được các bạn nhé ta Data Zigging nó dễ xong đây là xong hai cái tóc bây giờ chúng ta sẽ sang phần uh, mũi mũi thì ta sẽ vẽ như sau để vẽ mũi thì các bạn là ờ, uh, bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến mắt chúng ta chọn mắt body điểm bây giờ chúng ta sẽ vẽ từng cái mắt ở đây để vẽ mắt ở đây chúng ta sẽ thêm thêm cái chúng ta ghi là mí mắt rồi để mí con ngươi rồi chúng ta đến lòng trắng rồi các bạn à, ta bắt đầu vẽ vào lòng trào Yeah. hoa đó là chúng ta đã vẽ xong rồi thầy đầu ở lát nữa chúng ta sẽ vẽ tiếp vào cái tay và chân đó. vì không có gì là khó cả à, chúng ta sẽ làm những việc sau đây bây giờ chúng ta sẽ cho ở à, cái khuôn mặt của chúng ta nhìn ở trong này à, chúng ta nhìn ở trong này nhé chúng ta sẽ thấy này mặt của chúng ta chúng ta nhấp vào đây chúng ta chọn cho tôi cái phần z à, không chấm không không không bốn à, thì chúng ta nhìn thấy là khuôn mặt đã lên này à, tóc trước rồi chọn không chấm không không không năm đó tóc sau à, khi mà chúng ta nhấp vào đây thì chúng ta thấy là nó đã hình thành như này bây giờ chúng ta sẽ tóc sau tóc sau thì chúng ta để nguyên rồi đến miệng ta sẽ không chấm không không bảy tiếp theo là chúng ta miệng miệng rồi Đó. chúng ta sang phần mũi từ trong đây chúng ta nhìn thấy mũi đã lên đúng không? mắt đã lên bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái à, mắt của chúng ta mắt của chúng ta thì tôi sẽ cho mí mắt là 0.008 tiếp theo lòng trắng không không không không bẩn và con người người không không không cảm rồi nhìn thấy là đây là đã xong một này các bạn này có dễ không rất là dễ đúng không rồi à, bài học thì nó hơi dài bài sau tôi lại uh, dạy tiếp nhé chúng ta dạy tiếp để chúng ta vẽ tiếp những cái này để chúng ta nhìn thấy là chắc họ phải mất hai hôm à, mất mất hôm người ta vẽ họ đẹp rồi chúng ta còn vẽ tiếp cái bộ phận lông mày vân vân nữa thì chúng ta mỗi lần vẽ như này chúng ta thấy là combo 21 này tuyệt vời luôn Đấy, tôi dạy tôi nói dạy các bạn thì tôi rất chậm để chúng ta sẽ có thể vẽ những cái khác nữa thì uh, video sau ta lại tiếp tục với cái hình này cả lớp uh, tất cả các bạn chú ý nhé